Dạ thử cách nối đầu MKD01 với lót xe chuẩn xe, Lót xe chuẩn xe nó thêm chức năng nó tự động nhóm và định dạng địa chỉ lót xe luôn Chú ý là trên cái datasheet cái tờ giấy kèm theo thì nó có ghi là số series là EL2 chú ý phần series EL2C3 có nghĩa là chuẩn lót xe là chuẩn E là cả còn mặt sau thì nó cứ ghi là bằng đấu dây xanh đen trắng đỏ này nó xe chuẩn ơ thì trên ờ, thân nó có khác cái chữ, chữ ơ ra thử kết nối hai con chú ý là kết nối là vô bo hộp nối số thực chất bo hộp nối số thì nó khác bo hộp nó thường là trên cái bo bo nó có mình nói tắt lại những cái dâm thôi mà chủ yếu là cái này là bo của Mavin nha xe kết nối là xanh đen trắng đỏ đạo cân là phải kết nối là đỏ đen xanh trắng nó khác cái chuẩn xe là đỏ đen trắng xanh ơ e là phải là đỏ đen xanh trắng đó kết nối hết vào rồi bật đạo cân báo lỗi nhấn cái phím cạnh tiếng phía sau rồi nhấn phím số 4 address nhập mã code 888 enter chọn function 3 enter hai lót cell xác nhận một nhấn một xác nhận enter nó xác nhận điểm không tải để tự động nhận dạng và quét địa chỉ lót cell luôn đó enter nó đang là hỏi là vị trí lót xe số 1 là chỗ nào mình có thể cho người cho xe hay cho vật nặng đó đè nặng lên chỗ vị trí mà mình muốn nó là số 1 đây ví dụ này lấy cái này được rồi đây cho con này là số 1 đi đó ví dụ người ta cho cái đó cái con này là à, cho số 1 sau khi ổn định rồi đèn ổn định chú ý cái đèn ổn định này nó sáng này để mới nhấn xác nhận enter rồi bây giờ nó hỏi con số 2 ở chỗ nó vị trí nào rồi chuyển cái vật nặng qua con số 2 con số 2 đây rồi đèn ổn định sáng ngay enter xong cho bật ra khỏi ví dụ cho bật ra khỏi cân đây tắt mở đầu cân lại ví dụ như phần mà chỉnh góc rồi đó thì chỉ sử dụng hai phần thôi là phụ thuộc vào cái vấn đề là mình chọn cái function ví dụ như đây là nó là auto automatic corner diffraction correction là cái này là mình cho cái cái xe đi sát góc từng vị trí con một cái là auto corner là từ từ tự động góc là nó đang là activity không á active không á nếu mà chọn là cái phần mà đi theo trục á là xe cho xe tải đi theo trục á đi theo trục là nó sẽ là cái đây cái phần đó là phần là trục chỉnh trục á also corner đó, là tiêu 3 đa số là chỉ có hai cái này thôi là chính là trò chỉnh góc còn canh clip à, thì nó nó ná như bên à, D10 cái thôi rồi cái gì là tham khảo thêm cái phần tài liệu gốc của nó